dạ gỗ đây gỗ gì vậy anh gỗ á anh làm gỗ này gỗ gì nữa à tràm hàng gì nó màu màu đen đúng không đúng rồi em thấy gỗ này đẹp quá Rồi có tú luôn kìa Em em mới ra được không? dạ cảm ơn Đó, em vay luôn em thắt đẹp không đúng rồi đúng rồi dạ quá quá đẹp nhà nào anh nhà này sao ạ à? hai anh em tung nhau à hai anh em tung nhau rồi em nhớ rồi đây là chủ nhà nha cả nhà rồi đây là chủ nhà này ở đâu em, em xem toilet thôi toilet à, mình sử dụng cái gì anh uh, toilet mình sử dụng thương hiệu gì toilet ờ, nha ờ, đẹp quá đúng không đẹp mà rộng quá hả ờ rộng bốn mười sáu là sáu bốn vuông mà thiết kế như thế này quá đẹp luôn ừ, cửa đưa đưa vào cái phòng phòng, phòng ngủ thôi đi vào vào bên trong thôi bật bật điện lên bật điện lên quá đẹp luôn à, anh đang chuẩn bị đưa cửa vào đưa đưa đưa ái vào tủ âm bên kia à, anh anh có làm rồi á 我问 cái kim mình dùng gạch hay là dùng giấy trắng tường nhỉ anh Hả? cái đó là gạch hay giấy trắng tường gạch gạch đủ đẹp không cả nhà gạch luôn nha mà nó mỏng à, ý là cái này là là có có ờ, cái chị chị anh các bạn nói là